đây là con à, motor DC sử dụng điện 12V hoặc 24V tùy chọn lựa ha đây là cái motor còn đây là cái đầu giảm tốc à, đầu giảm tốc đầu thẳng ha còn đây là cái motor này to hơn đầu giảm tốc này đầu ngang đây là kích thước bốn lỗ bắt ốc có bốn cái lỗ bắt ốc bắt xuyên qua bốn lỗ bốn lỗ đây là motor xài điện ắc ờ, quy đây là con motor con này bự hơn cốt này là cốt ngang ha cốt ngang con DC này khỏe lắm xài bình ắc quy 100 ampe không sao cả 100 200 ampe luôn rất là khỏe cái đầu giảm tốc này à, rất là nhiều loại tốc độ nhanh chậm khác nhau cố định đây cũng vậy mình muốn 100 vòng 200 vòng hoặc 30 vòng 20 vòng thì mình sẽ soạn cho cái đầu giảm tốc theo như nhu cầu ngoài ra mình có thể cung cấp thêm cái chức năng chỉnh tốc độ phụ kiện đi kèm chỉnh tốc độ con này nhỏ nè con này bự nè à.